Thì kính thưa đại chúng, bạn Kiều Ngọc Linh gửi câu hỏi thế này. Kính bạch Thầy, khóa tu tuổi trẻ này con không về chùa được vì bà con mới mất. Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy, có phải như thế không ạ? À? Để con giải thích với bố mẹ con nếu với tình hình này thì có khi tháng sau con cũng không được về chùa nữa rồi vì vẫn còn trong 49 ngày mất của bà con ạ. À. Con xin cảm ơn Thầy. <laughs> Đấy là bạn Kiều Ngọc Linh. Bạn Kiều Ngọc Linh gửi câu hỏi về cho Sư Phụ. Chắc rằng câu hỏi này cũng nhiều bạn trong đây, các con cũng thắc mắc. Nhiều gia đình cũng vẫn theo cái tập tục này. Nghe không? Nhà có người mất là chẳng dám đi đâu Tết cũng chẳng dám đến chúc nhà ai, đám cưới, đám xin cũng chẳng dám đi, cuộc vui nào mình cũng không dám dự. Đợi hết 49 ngày, đợi hết 100 ngày, có người còn đợi hết 3 năm, 3 <laughs> năm mới đi. Đó. Thế thì Sư Phụ xin à, nhận định thế này, cái tập tục mà nhà có người mất ấy, ờ, thì người thân trong nhà không có đi chỗ này chỗ kia nó xuất hiện khá lâu rồi người ta gọi là nhà đang có hạn áo xám áo xám thực ra thì nó không phải xám đâu người ta mặc áo tang nó trắng chứ nó không xám lắm nhưng mà người ta bảo là áo xám vì nó cái màu nó gọi là u tối tang tóc mà cho người ta gọi là nhà có hạn áo xám hạn áo xám người ta kiêng người ta không đi chỗ này chỗ kia không đi đến chỗ nọ đền đền chùa không đi thăm nom chúc tụng lễ hội này nọ người ta kiêng thế thì đây nó là một cái tập tục các con ạ à, nó không phải là đúng chân lý thì ở đây sư phụ xin chia sẻ với đại chúng thế này chúng ta ai cũng phải chết cả chẳng có ai là không chết mấy nghìn đứa các con ngồi đây rồi cũng sẽ chết hết phải không nên làm không phải chết sư phụ rồi cũng phải chết sư phụ khẳng định nó như vậy thế còn chúng ta đã sinh ra là phải có chết ừ, cho nên hiếu sinh ắt hiếu tử đáng nhẽ ngày sinh nhật ấy, cái giấy khai tử cũng mang đến luôn nghe không? để săn đấy chưa ký ngày thôi chưa ký ngày thôi để bên cạnh vì đã biết là có sinh là phải có tử chứ làm sao chứ không có tử hữu sinh thì ắt hữu tử tại sao thì sinh nhật thì, thì mừng vui à, ca hát vui mừng nhưng mà đến à, chết ấy, đám tang thì khóc lóc ầm mỹ. đấy là chúng ta không hiểu đạo vì hai cái này nó là đương nhiên chúng ta mời gọi một người đến thế giới này thì đương nhiên chúng ta sẽ có ngày phải tiễn biệt người đó rời khỏi thế giới này chúng ta rất hiểu cái điều đó nhưng mà chúng ta cứ thiên vị làm một chiều họ đến thì mừng tiếu tít nghe không? họ đi thì khóc ủ ê rồi buồn rồi khổ cho nên trong à, khóa hư lục của vua trần thái tông á, ngài nói hay lắm người mừng vừa vừa đi thì kẻ điếu chen chân đến cái người mừng á, mừng ngày mình sinh nhật ra mà vừa mới ra khỏi thì kẻ đến phúng viếng đã bắt đầu chen chân đến rồi có khi vừa mới đến mừng mừng thọ mừng sinh nhật mừng thọ xong người ta vừa ra khỏi đã báo báo tang luôn chết rồi đấy sinh và tử nó như thế thôi phải hiểu đấy ông vua trần thái tông ngồi trên ngai mà ông hiểu đạo đến như vậy đấy các con ạ à. cho nên sinh tử là lẽ đương nhiên không ai tránh khỏi ai cũng phải chết nhà nào cũng phải chết người nào cũng phải chết à, chúng ta hiểu được cái đạo lý ấy thì nó rất bình thường cho nên người học Phật và tu Phật mà hiểu Phật Pháp ấy, thì đối với cái chết họ không, không sợ, mà họ cũng không có gì là buồn giàu đâu các con ạ. Không có gì buồn giàu đâu. Nếu cuộc đời này họ đã sống cuộc đời tốt đẹp, họ làm được nhiều điều lợi ích thiện lành cho đời, thì họ ra đi rất thanh thản, giống như mình đi du lịch ấy các con ạ. Thế thôi, không có gì cả. nhé. Thế nhưng á, ở đây thì quả thật nó xét về mặt tâm lý của thường nhân, của thế nhân thì khi gia đình có người mất mát thì thường là đau khổ, buồn khóc, buồn thương. Và cái tâm lý buồn thương ấy nó còn kéo dài các bạn ạ, không phải một ngày, hai ngày là dứt ngay được. Thế thì khi trong gia đình nhà mình có người mới mất như thế, mình đi đâu, nhất là đến những cái chỗ mà vui vầy, chúc tụng thì nó không hợp lắm. Người ta chúc mình cũng khó, Đúng không các con? Ví dụ nhà mình bố mới mất, mình đến mà đến đám ờ, một cái đám tiệc gì đó thì chẳng nhẽ người ta nâng cốc lại chúc mừng cậu à? Chúc mừng cái gì bố tao mới mất nên khóc bỏ sừ đi này, này. chúc mừng cái gì nó khó chúc mừng nó khó cho cái người người ta mà mình đến đến với họ đấy khó cho họ người ta khó chúc mình hay là ta đi sang hàng xóm chúc tết đầu năm nhà mình thì ờ, hai mấy hai sáu hai bảy tết ông mình mất là mình đi sang hàng xóm mà chúc tết người ta cũng khó chúc mừng mình chúc bác năm mới thế nọ thế kia người ta cũng khó vì mình đang buồn người ta cũng khó nói nổi chúc được đây là một cái tâm lý sự thật các con ạ và để cho mình nguôi ngoai hết cái nỗi buồn đó thì cũng phải có thời gian chứ không thể nào mà ngay lập tức mình hết nỗi buồn ngay được cái tâm lý con người chúng ta cũng phải có thời gian à, đang đang cao trào thế này mà nó xuống nó cũng phải có thời gian mình đang rất là buồn vừa mới đưa tang người thân xong thì nó còn buồn, buồn dài. À, cho nên chúng ta cũng không thể nào dứt ngay đi được. Chính vì thế mà người xưa người ta căn cứ trên cái trạng thái tâm như vậy mà người ta nghĩ ra cái chuyện rằng là nhà có người mới mất không nên đến những cái chỗ vui vầy, không đi đến những cái chỗ chúc tụng, chỗ mà à, vui vẻ mình không nên đến vì đến đấy nó không hợp với cái tâm của mình, nó khó cả cho người. Đúng không các con? Nhưng người xưa ta nghĩ như thế thì cũng phải, chứ không phải vì là có người mất đi đến chỗ đấy là đem cái điều suối quẩy đến, không phải. Vì ai cũng phải mất cả, các con phải tin chắc điều này. Không phải nhà mình có người mất à, là năm ấy mình mình đi đến nhà nào nhà ấy bị suối quẩy, không phải. Đi đến chỗ nào chỗ đấy suối quẩy, thế thì không phải. Nhớ, các con nhớ rằng ai mà chẳng có người mất, nhà nào cũng có người thân mất hết, không trước thì sau. Thế thì chúng ta đem điều suối quẩy đến hết cho mọi người à? Không phải. Cho nên cái sinh tử là lẽ đương nhiên, không phải vì nhà có người thân mất mà tôi đi đến đâu đem điều xấu đến cho người người đó, không phải. Các con phải tin điều này nhé. Nhưng về mặt tâm lý thì chúng ta cũng nên, vào nhà mới có người mất thì không nên đến những chỗ vui vẻ, vì đến đó nó làm khó cho cái người kia, người ta không thể chúc mừng mình được, không thể chúc mình vì mình đang có chuyện buồn, cho chúng ta cũng nên tránh. Vậy nên chúng ta tránh đến những chỗ vui vẻ có thể hết 49 ngày. Đối với nhà Phật mình thì hết 49 ngày là chúng ta có thể xả tang, là chúng ta à, không phải cúng linh nữa. Nghe không? Đối với quan niệm Đạo Phật, hết 49 ngày là xong, không phải để ban thờ của vong linh nữa. Cho nên chúng ta cũng coi như hết 49 ngày, có thể tổ chức đám cưới được. Ví dụ thế, Sư Phụ vẫn cho các gia đình, khi người ta con cái người ta muốn cưới mà ông bà lại mất thì sư phụ thường cho hết 49 ngày là cho cưới được rồi. Trước thì người ta kiêng dữ lắm, người ta phải để hết 3 năm sau. Nghe không? Cho nên có nhiều cô cậu là rất kẹt, <laughs> rất kẹt. Ba năm sau là kẹt lắm đấy. Cho nên khi gặp sư phụ, sư phụ hóa giải <laughs> luôn mà thôi, hết 49 ngày là cưới được rồi. Thế là về tổ chức đám cưới luôn, nghe không? không vấn đề gì cả. Thế còn ở đây bạn Ngọc Linh bạn hỏi rằng à, đi đến chùa thì nhà mà có người mất mà con cái đi lễ chùa thì quá tốt, nghe không? rất là tốt luôn. Chúng ta đến chùa lễ Phật, tụng kinh, gặp gỡ chư Tăng để chư Tăng cầu nguyện, giúp cho thân nhân của mình, đấy là một cái điều rất tốt. Ai lại cấm gia đình có người mất đến chùa, nghe không? Hầu hết các gia đình có người mất thì con cái thường đến chùa chứ, để thỉnh chư Tăng tụng kinh hồi hướng, cầu siêu độ cho vong linh. À, chứ đâu có ai lại cấm, cái điều cấm đó là sai ở đây sư phụ chỉ nói là không đi đến những chỗ vui vẻ thôi nghe ừ, những cái chỗ vui vẻ chúc tụng ta tránh đi vì nó làm khó cho cái người đó thế còn chúng ta đi chùa là rất tốt cho nên bạn ngọc linh về cứ xin phép bố mẹ là thầy thái minh dạy rằng nhà mình bà mình mất thì con đi chùa là tốt à, điều đó là rất tốt nữa nếu con đến chùa con học pháp con nghe kinh con lại tu tập hồi hướng công đức phúc báu cho bà thì càng tốt. Nha, con biết sớt bát cúng dường như sáng nay, con xin hồi hướng phước báu cúng dường sáng nay đến cho bà con. Tên là gì mất ngày tháng này là bà con được phúc báu đấy, nên rất là tốt nhé. Cho nên bạn Ngọc Linh không có ngại gì, cứ mạnh dạn về xin với ba mẹ là cho con được đi chùa à, trong những cái ngày bà mất này để con lên đó con làm được cái điều phúc hồi hướng cho bà nhé. Điều đó là tốt và tất cả các con đây đều hiểu như vậy không có hiểu khác nha